chào tất cả anh em à, thì ngày hôm nay à, tôi sẽ test thử một cái mặt hàng mới về đó chính là cái đồ chơi cảm ứng mới nhất thì chắc là trước đây anh em là chơi cái dòng uh, 2018 này là dòng ống 4 đánh cảm ứng này dùng 16 18 nhịp là dùng nhịp kết <coughs> đây anh em này và nếu mà anh em nào ờ, chơi lâu hơn nữa thì là chắc là anh em chơi cái dòng ống một này rồi anh em nhé ống một thời xưa này à, chỉ có một ống duy nhất đúc ở trong người nhưng mà nó rất là to và phức tạp và nhịp rung của nó cũng rất là nhiều nhịp rung có thể lên hai năm ba nhịp rung nhưng mà bây giờ nó sẽ cải tiến một dòng ống mới nhất nó chính là ống dung cảm ứng EL6 không dây và sẽ bấm dung bằng cái điều khiển bốt từ xa anh em nhé đấy thì để giới thiệu qua cho anh em thì uh, nhịp rung của nó sẽ rung là hai bốn sáu tám và mười đây Đấy, trên tay của tôi đây đó vâng, chính là cái ống dung cảm ứng L6 kèm theo đó là anh em bắt buộc là phải luồn được cái bộ quân không tang vào trong cuộc chơi đây anh em nhé đó dung ờ, một bộ của nó sẽ kèm một cái đầu mút kiểu để anh em bấm để máy nó sẽ đo báo dung trực tiếp qua hình cục dung sẽ báo dung cho anh em biết là trong bát trong điêu về mặt gì đánh trực tiếp vào mặt vị hoặc là anh em có thể hướng dẫn này thì tôi phải treo ờ, cái ống này lên ờ, trên bắt buộc là ống sẽ phải cao hơn quân để anh em có thể đo được chuẩn xác hơn và cái độ chuẩn xác của nghe ống L6 này có thể lên được 95 99% khi mà anh em đã biết chơi rất là chi tiết về ống còn cái video ngày hôm nay à, thứ nhất là tôi sẽ à, test qua cho anh em là cái độ chuẩn xác của nó như thế nào và tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao cách để anh em đi chơi nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi mà anh em đi chơi ống cảm ứng này anh em nhé đó thì bây giờ trực tiếp tôi sẽ sóc thử qua bài bán này đây nhé bát và đĩa này xanh chín trăm phần trăm duy nhất là mẫu quân vị anh em luồn vào trong cuộc chơi đây vâng. chỉ cần luồn duy nhất quân vị trong cuộc chơi là anh em chơi được sóc xong em mới đặt khoảng cách từ máy tới quân vị là trong khoảng cách là tầm 80 phân đến ờ, một mét đây. dung rung 56 nhịp này sấp đôi này mở luôn sấp đôi anh em này đây, trong quân chéo vị này sóc xong anh em được đặt đúng cái khoảng cách khi mà anh em đã đo chuẩn xác đây, bấm khiển rung này ba đen này mở luôn ba đen này ba đen này này đây nha tiếp tục năm sáu sắp đôi này mở này sắp đôi này anh em này Đấy, rất là chuẩn xác về ông cảm ứng nghe là sáu này tiếng kết mở phát nào chuẩn phát đấy không mở bóng chuyện sai tám nhịp này bảy tám là ba đen này mở này ba đen này anh em này đấy chính là cái ống dung cảm ứng là sáu tôi sóc test qua cho anh em đấy, và cái tiếng bạc để em biết được về đấy, cái độ chuẩn xác của máy này và cái khoảng cách từ máy đến quân vị này nó có xa không này đấy, và thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao anh em đi chơi đấu cảm nội dung ngày e 6 này để đạt được hiệu quả cao nhất và quân vị thì tôi khẳng định là quân vị không tan anh em nhé quân vị này thì anh em có thể thử này làm chân này thoải mái này làm chân này anh em thử thoải mái luôn nhé đó, đó còn bát đĩa là bát đĩa xanh chín nhé nên em sẽ không cần vườn bát đĩa ra hồ chơi chỉ cần duy nhất là cái bộ quân vị thôi tiếp theo là tôi sẽ soi đèn flash đấy, đấy là tất cả những cái thử thử cái mẫu cách thử anh em khi vào trong cuộc chơi anh em thử quân này đây soi đèn flash này đấy, xuyên qua vị không hề có tan tích gì anh em nhé quân cả cũng là cái quân đẳng cấp nhất là quân không tăng 100 phần trăm tất cả đúng là vị quân không mặc vị nào ít tăng tích gì ở trong và thứ hai là anh em có thể bóc quân vị ra thoải mái không hề ấy một trăm phần trăm là không tang, bát này không tang luôn đĩa không tang này đấy là nhu cầu đấy, có thể đặt bát đặt đĩa thoải mái và thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là tại vì sao là cái máy này nó sẽ đánh được cái khoảng cách là rất là xa như vậy với ưu điểm của nó là chơi được những sân bãi với khi khoảng cách mà khi anh em ngồi rất là xa với bát đĩa trong khoảng phạm vi từ một mét rất là xa bát đĩa nhưng mà anh em vẫn có thể đánh được chuẩn xác với chỉ gần duy nhất là ống dung cắm cái này sáu này đây ống cắm cái này sáu này Đấy, rất là nhỏ gọn anh em đi chơi này. đeo trước ngực này để túi quần túi áo này chỉ cần duy nhất là cao hơn quân vị cao hơn quân vị này anh em chơi được thôi nhá Đấy, anh em bật công tắc máy lên và khi nào chơi anh em muốn đo anh em chỉ việc bấm cái điều đầu mút khiển này từ xa nó đo rồi để báo về cục dung cho anh em Còn cái bảng hình dung của khi uh, ống cảm ứng đời sáu này là như nào bây giờ thử cho anh em qua đầu tiên là mặt vị tứ trắng tứ trắng sẽ dung như này đây tứ trắng thì là nó sẽ dung trong khoảng là từ 1 đến 2 nhịp dung và cái dọc dung của nó dài đó dùng hai nhịp dọc dùng rất là dài và tiếp theo là ba trắng ba trắng sẽ dùng từ ba trong vòng ba khoảng 3 đến 4 nhịp dung thì bấm này đó bốn nhịp rung anh em nhé tiếp theo là sắp đôi sẽ dùng từ 5 đến 6 nhịp sắp đôi giọng rung rất là đều nhau Đấy, tất cả giọng rung của nó đều đều nhau hết nhau. 5 nhịp và ba đen sẽ là 7 đến 8 nhịp giọng rung là hơi nhanh đó trong khoảng từ 7 đến 8 nhịp và cuối cùng là thứ đen sẽ là rung cực nhanh anh em nhá 90 nhịp rung rung rất là nhanh giọng rung của nó anh em nghe và cảm nhận này em dùng rất là nhanh luôn Đấy, đó chính là cái cách chơi cái ờ, máy nó rung cảm nghe là sáu và cái quân vị không tăng. và tại vì sao anh em vào trong cuộc chơi anh em đánh không thể làm chuẩn xác được khi anh em đặt đặt vị nó sẽ dùng thứ nhất là nhiều nhịp hơn thứ hai là anh em đánh nó sẽ dùng bị thiếu nhịp <clears throat> đầu tiên này khi mà anh em để sắp đôi là sẽ bắt buộc phải dùng trong khoảng năm sáu khi mà anh em đặt gần quá tận gần so với máy quá nó sẽ rung có thể lên đến 7 và 8 nhịp tôi bấm thử cho anh em nghe này đó lên đến 9 nhịp rung là khi anh em để quân vị nó gần quá với cái máy bởi vì anh em đánh cảm ứng thì anh em biết rồi bắt buộc nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định từ quân vị tới máy thì máy nó mới có thể đo được đúng khoảng cách như vậy là chuẩn xác từ quân vị với cái nhịp rung như vậy là rung theo cái bảng vị của nó hai bốn sáu tám và 10 nhịp rung và khi là tôi đã đặt khoảng cách đúng chuẩn xác ờ, so với máy đã lập trình và tôi bấm khảm thì nó sẽ rung trong khoảng 5 đến 6 nhịp là chuẩn xác nhất rung 5 nhịp anh em nhé đấy trong khoảng của nó chỉ cần rơi vào đúng cái khoảng cách của nó từ quân vị đến máy là chuẩn xác thì máy nó sẽ báo là chuẩn xác lên đến 100 trăm đó chính là cách mà anh em có thể biết được cách chơi của cái máy cảm ứng l 6 này và cũng như là tất cả những loại khác như là ống 1, ống 4 anh em nào cần cung cấp những cái loại ví dụ đánh quen cái loại ống 1, ống 4 thì anh em chuyển sang cái ống dung cảm l 6 này tôi đảm bảo 100% là khi anh em nào đã sử dụng cái ống e R6 mới nhất này không bao giờ phải còn nhớ đến những loại thời xưa anh em cái thời đại nó phát triển nên là anh em phải phát triển theo nó đánh những cái loại cao cấp ít nhịp dung chuẩn xác dễ chơi như vậy thì nó mới có thể phải đem lại một cái sự tự tin khi anh em vào trong cuộc chơi vào trong những sòng sới lớn anh em chỉ việc quân vị đã luồn vào rồi máy đã đúc trong người rồi cái khả năng chiến thắng nó rất là cao lên đến 90 phần trăm là khi anh em có thể luồn quân vị vào trong chơi cái ta vừa rồi tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái máy rung cảm nghe là sáu thì khi anh em mua hàng thì chúng tôi đều có thể có cái giấy thẻ bảo hành cho anh em khi mà anh em đã mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi còn cái quân cảm ứng này cách bảo quản của nó như nào anh em được chơi đi chơi lại nhiều lần bằng cách là anh em sẽ đấy, chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cái miếng chỉ anh em kẹp quân vị vào mà anh em được chơi đi chơi lại được nhiều lần trong đấy, nhiều tháng anh em nhé đấy và quân vị cảm ứng thì anh em biết rồi quân thì cái giá của nó nó cũng so với anh em nào chơi cuộc chơi nhỏ thì giá của nó cho rằng là cao còn khi mà anh em ấy, chơi những cái sòng sới lớn quân vị một mẫu bộ quân anh em có thể kiếm về tiền tỷ anh em nhé đây cũng cảm thấy là sáu chơi để chơi bằng sạc pin sạc Samsung và anh em có nhu cầu cần được tư vấn về cái máy cảm ứng dung ngày lần sáu này có thể liên hệ cho tôi qua số hotline đó chính là sáu bốn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 tiếp tục vẫn là sấp đôi này vẫn là sấp đôi anh em nhé trong quân đề vị này đó dùng một này dùng một lẻ này anh em này đó kỷ niệm thêm dành tính nữa này dùng một này lẻ này